tấu vương cô tên gọi đại đại hoàng thông minh chính trực chính đàng đàng việc đời vàng ngàn năm ghi ta đá vàng một nhà vinh vinh hiển đằng đàng một một ngày huệ lan thơm ngát một nhà còn hiền khanh ngọc mặn mà lá xanh quang dòng ngang thập thập cờ diệu quang minh chứng từ trung ngã tích tích tăng cung giang kim kim hoàng thân cần cánh chúa tiên trung vương ca lan tân giờ âm tử bi mất mất chúng sinh cô nga kim đỉnh lệ khai quang và hiểu từ trung văn sớ dâng lên kim ngân sơ đẹp dâng lên cô về thủ đô chép chép biên rõ ràng phê cho để để trường sinh từ trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường ngọc mặn lá xanh trốn quyên thành mộng mộng thần sao xa đôi vị phu nhân nhân ní mơ màng dân quê phòng loan sực sực tình tình đốt nhang trầm một đỉnh đỉnh dâng lên khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang là chân quang tĩnh điện nhé à, Long Vân Khánh Hội Cát Nhật đương thời đầu xuân thiên thủ ngày, hôm nay họ Nguyễn Trí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng để thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đạo thiên quan nhưng thao hôn bộ bá trí cô hồn nhé họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc kế cô ngồi làm ngôi cô ngự quyền cô phép cô cô về cô dáng đền dáng phủ cô chấp tờ giấy lá sớ ừ. trên cô thượng tấu về đế đỉnh dưới cô hạ trình năm cung có nhờ các cung các sở để bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới cánh việc gia trung nhỉ à. cô lại à, có nhờ mấy à, đức thượng từ kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cặp đức ông trung quân phò mã đại vương yết kiêu giã tượng nhị vị thánh bà cặp đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan này Độ và luyện cho họ Nguyễn Ghế cô được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang cũng lịch sự được cao thế ấn giỏi thế quyết đồng ngân nhàng bắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh. Cô ban danh ban diện ban quyền ban phép cho họ Nguyễn Ghế cô được ờ, cứu nhà nào đắc đạo nhà đấy nhỉ. Cô lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự. Cô ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang nhỉ. Cô ban khen cho các đồng quan lính thánh, đồng anh lính trị, tay quỳnh, tay quế, tứ trụ hầu dân cung à, đàn tiếng hát. Cô ban khen cho bách gia trong họ lộc nhà nào đấy. Ha!

phong loan sực Tình đột nhang trầm Môi đỉnh dần côi ngọc còn yên đồng đào mở đôi tiên xuất xuất trình cô kêu cầu kêu cầu cho bó công sinh